đó đó, đó chưa có hàng nữa rồi đó đó đó đó đó đó đó đó đã chưa đã chưa chưa đó đã chưa đó đã chưa có hàng rồi các bạn ơi đó thấy cần ngoài cùng không nó dở hai phát rồi nó luôn nó luôn cái phao rồi chép rồi bạn ơi no, no, rét rồi chép rồi các bạn ơi hàng đầu tiên các bạn ơi chép nè đã chưa mình đặt chị cái chép mà ê cho vô là ok liền hàng nữa các bạn ơi đó đó đó, đó kìa kìa đây cái vào đó đó đó đó đó đã chưa hú hú có hàng rồi đu đã chưa yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. đã chưa đã chưa đi yeah. cần <laughs> này chưa lên cần ăn rồi giờ đã chết em rồi cặp bổ rồi con lớn nè đã chưa chắc nữa rồi hàng rồi đã đã đã các bạn ơi chép nữa rồi ui chép đã chưa bự luôn to và to nè trời ơi to à. chép nữa các bạn ơi nữa nè to chưa quá đã các bạn ơi mình đặt chị cái chép mà đã chưa quá đã các bạn ơi lúc mà quất lần hai cần luôn rồi chịu nổi các bạn quá sướng quá sướng lỗ rồi Cần này chưa ăn mà cần kia đã quất rồi Có hàng rồi các bạn ơi Cái cần màu vàng xanh giữa đó kìa Có hàng nữa rồi Ghê trời rồi phi rồi mẹ các bạn ơi con này phóng sinh chứ lấy gì các bạn cho mày nhất nè hàng các bạn ơi đó đó đó, đó đã chưa đã chưa chưa đó đã chưa đó đã chưa đêm đêm đêm đêm cứ từ từ anh em nào cũng có hình. ơi mắt gà thì đủ hết nhỏ thôi uh, các bạn ơi đã chưa uh, chấm đỏ nữa ờ, đó đó đó thấy chưa có hàng nữa rồi đó đó đó đó đó uh, uh, uh. này kia có chép phê rồi nữa các bạn ơi đã chưa chép đỏ đó nè à, đủ ờ, hai con chép đỏ với lại hai con chép uh, chép vàng ok rồi <laughs> đã chưa tỏ mồi con tao quá ok rồi các bạn ơi mà đặt chì cái chép cũng tao quá ok toàn cái chép không đã quá không có gì để mà vui hơn với các bạn trời ơi, nắng quá các bạn ơi các bạn còn một cần cuối cùng mà cá vẫn ăn các bạn ra kéo cái, cái sụp cái phao xuống luôn rồi mình, mình à, à, chưa biết cái gì thôi đây là thành quả ngày hôm nay ờ, của mình các bạn ui cái chép không mà đã quá trao nặng nặng nặng nặng nặng nặng nặng nặng ui cái chép không à à cái chép chờ cái chép các bạn à, được hai bốn năm được 5 con cá chép nha các bạn hai con chép đỏ và ba con chép ba vàng đây được em này là khủng này đấy đang ngấp ngấp đây đã chưa nè đã các bạn mồi khá hiệu quả các bạn đặt chị cái chép xong hồi đập trước chi là ok các bạn đúng chưa đang bay bay rất là mạnh luôn nè Ê, đã chưa đã chưa đây thôi à, cảm ơn các bạn đã xem à, video này của mình nha các bạn nếu thấy hay thì cho mình à, xin một like và đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ video này với lại tất cả mọi người cùng xem xem niềm vui nha các bạn xin chào Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Các bạn hãy đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong lần sau.